Bye. chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Sa Trường Giang TV của mình Hiện tại thì à, mình đang có mặt tại à, thôn Popia thuộc xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang Hôm nay Giang vào đây thì à, thăm gia đình nhà em Co thì, Mọi người cũng biết rồi thì gia đình nhà em Co Trước Giang có vào chia sẻ hoàn cảnh thì Vợ bỏ đi Trung Quốc và hiện tại em đang nuôi hai cháu nhỏ và có nhận được sự hỗ trợ của chú Điền Vũ và của cô Lan Phạm ở bên Canada thì cũng ờ, hơn một tháng Giang không vào ấy thì hôm nay Giang vào đây để mua ít đồ cho gia đình cũng như là gửi cái số tiền của các nhà hảo tâm cho gia đình ấy thì vào đây thì ờ, Giang mới ờ, biết được là em co đã đi làm thuê rồi mọi người ạ Giang có hỏi cái anh hàng xóm này thì anh ấy không nói được tiếng phổ thông và Giang có gọi điện cho em già thì hôm nay em già phải đi xã ấy thì có phiên dịch lại là hỏi anh hàng xóm là em co đi làm thuê được hơn một tháng rồi chưa về nhà nhà cửa của anh ấy thì đang thấy là đóng rồi và có hỏi qua là cái hai cháu nhỏ con của anh co ấy thì uh, em già có phiên dịch lại hỏi cái anh hàng xóm này giang có điện cho ấy thì bảo là cháu nhỏ nó cũng đi làm rồi cơ không biết là đi làm cái gì ấy thế là là em co là em ấy đi làm cái gì ở đâu thì cũng không ai biết Đấy, rất là rất là khó Giang có mua một ít đồ vào cho gia đình mắm muối mì chính này gạo mà lại không gặp đây ra à, con khóa cửa này nó không không vào được luôn mọi người thật sự thì à, trong đợt qua mà qua giang có ghi hình và chia sẻ với gia đình của em co thì cũng nhận được cái sự trợ duyên của các nhà hảo tâm cũng rất là ít chỉ có chú Điền Vũ và cô Lan Phạm bên Canada có gửi cho Giang là 100 đô Canada đấy và có dặn Giang là số tiền một triệu rưỡi thì cho vào quỹ sau này nếu như có các nhà hảo tâm ờ, ủng hộ để làm căn nhà cho gia đình em co ấy nhỏ nhỏ còn số tiền ờ, lẻ để cho mấy anh em ờ, trong tem đổ xăng đi lại hiện tại thì em co là không có ở nhà chắc có lẽ là phương án là giang vẫn ờ, phải đợi em co về thì mình ờ, trao số tiền của cô ở bên Canada cũng như là số tiền thừa còn lại của chú Điền Vũ ờ, cho gia đình nhà em co hai là Giang sẽ gửi lại cho em Bí Thư Già thì em Bí Thư Già sau này mà em co về thì em Bí Thư Già sẽ mang lên để gửi cho em con đóng năng lượng của em con vẫn còn ở đây mọi người này còn anh hàng xóm thì anh ấy à, ăn cơm rồi và trước khi về thì à, có lẽ là Giang sẽ sang thăm nhà em mỉ mà chồng à, tai nạn giao thông mất hiện tại em đang nuôi ba cháu nhỏ đấy. thời tiết ở trên này thì thời gian này rất là nắng nóng mọi người ạ ba bảy ba tám độ rất là rát luôn tay ta ra mà mặc áo cộc tay đi là đèn hết luôn đấy Hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại à, khu vực nhà em Mỹ rồi mọi người ạ Do là xe mình à, để trên kia nắng quá Mình đi bộ một đoạn xuống đây Không biết là gia đình em Mỹ có ở nhà hay không nữa cơ cũng phải à, hơn một tháng rồi Giang mới à, quay lại nhà em mì Thời gian này thì Giang cũng à, hơi ốm một chút mọi người do cái giọng của mình nói nó không được rõ thì mong mọi người thông cảm nhé Thời tiết thay đổi mà Tôi nghĩ là buổi trưa này mọi người đang nghỉ trưa rồi Thấy ờ, không khí rất là im lặng này. cháu nhỏ nhà qua nhà nhà mỉ em ơi sang hỏi mấy cháu nhỏ Ồ, oh, chú vào các cháu nhá oh, chú hỏi mỉ có nhà không nhỉ, gia đình mỉ ấy Hả? có chị à? ừ. Ờ. Mỉ có ở nhà không? Ở nhà Ok Ở nhà à? ừ. à. Chú ạ Ờ chào cháu nhá à, Lấy cái bánh này chia mỗi người một cái vâng. Mỗi người một túi Chị Cho cả gia đình Mỉ luôn Vâng Cầm đặt cho gia đình Mỉ ấy Xong là mấy cháu chia nhau mỗi người một gói kẹo đấy À Mỉ là ngủ bên đấy à? Vâng. À ngủ trưa bên đấy à? Vâng. Cháu nhỏ ở đây rất là ngoan đấy toát mồ hôi vào Ờ, chờ em nhá Khỏe không? Đang làm gì đây? Ờ à. Đang nghỉ đang ngủ chưa? Bà đang ngủ chưa? À? Gia đình đang ngủ chưa? À? à đang ngủ đó. Ờ. Lâu lắm mà không vào à, nhà thăm em mua cho ít uh, dầu ăn này Bóng muối chính ấy Dạ À đây Mấy cháu nhỏ này chia nhau mỗi người một túi Lấy, lấy chia nhau Đấy, lấy chia nhau ờ, cho cả cháu nhà mỉ luôn Mỗi người một gói nhá Đang ngủ chưa hả chị? Đang nghỉ chưa? À? Nóng quá nhờ Không thở được Có đây mồ hôi này Đó ờ, chia mỗi người một, một gói thôi à, Ai có rồi thôi mỗi người một gói Ui, gia đình em mỉ mọt này hết đây lên hết đây rồi hỏng hết rồi vách bát đũa nhà em ấy còn chưa rửa đây <laughs> à bây giờ chưa, vẫn chưa rửa bát à chưa à? chưa rửa bát à ừ. thế con con gái mình đâu rồi à, ba cháu đâu rồi hả đi bà ngoại à đi bà ngoại à vâng. à đi từ hôm nào hôm nay đi à hôm nay đi à à thế mỗi mình em ở nhà à? vâng bà ngoại trông quá nó bơi được Ừ. Đối với các cháu ở xóm này đông đông cái ngô nhà mình lên tốt chưa? bốc cử ấy Ngô của mình ấy Chưa lên nữa ừ. à. Thế anh thấy là mọi người ở đấy là, là sắp được thu hoạch rồi còn gì nữa nhỉ? Ừ. Ngô ấy, cái cái bốc cử của mình ấy Chín được luộc chưa? Chưa, chưa chín nữa rồi à. Cái này cái món gì đây? Mỉ cái món gì đây? À măng à? <laughs> Đấy, ờ, về ờ, hoàn cảnh em thì thì ờ, Giang cũng đã chia sẻ cái video trước thì mọi người có thể xem lại là em thì chồng vừa mất cũng được hơn tháng rồi thì Giang không vào hiện tại em phải nuôi ba cháu nhỏ và ở nhờ cái căn nhà bếp của người chú bên bên ở người bác bên chồng mình ấy Đấy, rất là bé thôi Đấy, mỗi một cái giường là ba mẹ con bốn mẹ con ngủ một cái giường này còn nhà bếp này của nhà bác cũng sắp hỏng rồi mọt hết rồi Thế có anh có ở nhà không? Ờ Có ở nhà không? Ờ. Có chứ đúng không? Ờ à. Thôi để các anh ngủ trưa Còn nên này à, anh đang ngủ trưa đúng không? Vâng, à. ngủ À đang ngủ trưa Ủa thế này chưa nay ăn cơm gì về con đấy? Hả? Chưa à. à. Đi À Đi bà ngoại À đi bà ngoại ừ. Thế là em à, buổi trưa ăn cơm với anh với, với anh bên này đúng không? Ồ cái canh này nấu từ hôm nào rồi mình để. cũng không có giá để mà để nữa Muối thì treo kiểu này à? Vâng Cái này là cái gì đây? Cũng muối à? Muối này anh, anh, anh vừa đấy À Vâng À đây à ừ. nắng nóng này à, nghỉ trưa đây anh vào thăm gia đình thôi Hỏi thăm gia đình xem là có khỏe không thời gian này thì à, ngô đã được à, ấy chưa được thu hoạch chưa thì đang đang đang lên sắp được thu hoạch rồi đúng không? Vâng. Ừ. ừ và cố gắng ờ, động viên ba cháu nhỏ nhà mình các cháu nhỏ đến là đông lắm chỉ có được mấy mét vuông một cái giường này thôi chiều chiều chiều rửa bát đi <laughs> bẩn lắm nghỉ thì chẳng có gì đâu đây cơm đây ô oh, cơm này từ hôm qua chẳng có gì đâu người đồng bào hâm mông người đây ăn chỉ cái canh nhạt này thôi đấy với lại tí cơm chẳng có gì cả xe dầu này chắc cũng để trên này nữa lâu nước thì em mới lấy từ bên kia làm đẹp tay vâng. thôi đi nghỉ đi anh vào thăm gia đình đấy thôi nhá cố gắng nhá vâng. à, cố gắng à, chăm uh, ba cháu nhỏ nhà mình động viên ba cháu cuộc sống à, cũng rất là khó khăn thì uh, thật sự là gia đình em mình cũng rất là khó khăn đấy ra vào hôm nay tranh thủ vào, vào chỗ nhà em co em co không ở nhà em lại đi làm thuê rồi nên là mình cũng vào đây để vào thăm gia đình thôi. hai là mong là các nhà hảo tâm ai mà mong muốn giúp cho gia đình em Mỹ ấy thì có thể liên hệ à, với à, Giang để giúp em à, trong cái thời gian mà khó khăn này, này. chắc là Giang cũng phải xin phép về thôi có thể anh xin phép về nhá chúc cho ba mẹ con là luôn mạnh khỏe nhá vâng. Ờ, Giang cũng xin phép là kết thúc video của Giang ở đây thôi Xin hẹn mọi người ở video sau nhé Thôi chú về nhá vâng. Một chế nhá à, Mấy cháu nghỉ chơi đi À chế hiện tại đang nóng nhở? Vâng ừ. Tầm 33 giờ chiều mát thì mới đi chăn trâu là ờ, hợp lý nhất rồi Tại đợt tiết trên này nóng lắm ba 37, 38 độ Thế ờ, gia đình của cháu này có ba năm con trâu không phải ờ, ít đâu là cả tài sản của gia đình ấy thì khó chăn nhá chăn cho nó lớn là mấy cháu là cố gắng học nhá vâng. ừ. học thật giỏi và chú về đây nhá vâng. mấy đứa nghỉ đi